Vâng, vâng, xin chào, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang kính. Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm CNC. Đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những sản phẩm máy làm cắt nhôm và nhựa uy tín bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay. À, và trước mặt anh chị và các bạn đây thì à, là con máy cắt nhôm hai đầu chế uh, tiêu đập cắt với uh, đường cắt bán kính cắt là ba năm đây hiện tại ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại cơ sở sản xuất bình chúng ta cao cấp của anh Vinh để bán giá cho của máy gặt máy đầu F90 F90 giá thành của các máy gặt hai đầu F90 của công ty ờ, Hunter Việt Nam và may thì anh có đang có nhu cầu đó là thanh lý con máy gặt hai đầu này đó. anh chỉ các bạn có thể thấy ai tiếng Anh thì anh chị bạn là đựng tủ đồ này đấy đồ đây nhà là cho anh chị bạn thấy đây đấy. bên dưới là cái bình hơi này hàng Nhật Bản anh chị bạn nhé đây đây này cách cách máy thì máy là vitas liter xương anh cái đặt đông kèm ở đây này tôi gọi là chuyện còn à, chuyển hóa thì uh, sức việt hết anh chị bạn ạ thì rất dễ sử dụng các công tắc đầy đủ nước nguồn đầy đủ hết đầu máy số 1 đầu máy số 2 Đấy, biệt ở đây là đầu máy số 1 thì sẽ tất cả hai đầu máy thì sẽ được thiết kế đó là hai piston một piston kẹp trên và một piston kẹp dưới trên mỗi một đầu máy và đây là được tính nước cắt là 305 kiểu là vì cây xua và có và có cái nắp bảo vệ Đấy, tự động cắt khi ờ, úp xuống thì nó sẽ bảo vệ hôm thì anh ờ, có nhu cầu ờ, muốn thanh lý cái máy này thì cái máy này đã được tháo ra để lắp đặt cho con máy để ràng nhìn à, rất là chắc chắn và hầm hố ạ thật bệ rất là cứng cáp đó anh chị nào à, có nhu cầu mà chưa có đủ vốn thì có thể là đầu tư con máy này thì dùng là rất là ok đó. tiết kiệm chi phí giá thành thì rất là rẻ mười mấy triệu thôi yêu cầu thì hãy liên hệ ờ, trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với lại em Khải 0936 497 456 để được xem máy và test máy ngoài ra thì và ờ, đây là quy điện và nếu như mà anh chị bạn có nhu cầu đầu tư về máy hàng nhập khẩu thì ờ, anh chị có thể liên hệ đến một trong hai cơ sở công ty chúng tôi khu vực phía Bắc số tiền của chị đấy hôm nay thì tôi bàn giao ờ, máy cho anh kia hoàn thiện là cutter là cắt hai đầu f 90 đây là con máy ờ, công suất là 6 kW quay ba góc một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt thời gian xem video này cầu thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở bên trên màn hình xin cảm ơn